nhất là xe cầu nối từ đường trục Bắc Nam nối quận 7 vượt sông Đồng Nai sang xã Phú Hữu Phú Đông của huyện Nhân Trạch. Cầu được xây dựng ở đây sẽ tạo một trục thông mới song song với cầu Phú Mỹ 2, giúp chia sẻ áp lực giao thông cầu Phú Mỹ hiện hữu, tạo trục kết nối các tuyến đường trên cao 123. Còn ở vị trí thứ hai kết nối từ thành phố Thủ Đức với xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo hướng quy hoạch đường DT 777B. Đối với vị trí này, các đơn vị đang xem xét kết nối vào vành đai 3 tại vị trí nút giao Gò Công đoạn giao với đường nhánh nối từ vành đai 3 ra xa lộ Hà Nội thuộc phường Long Thành Mỹ hoặc kết nối vào D1 khu công nghệ cao.